ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như khải em ơi như khải xin kính chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ em ơi xem video vui vẻ nha video này thì khải sẽ soi bản đồ của con lông đao khải vừa chuyển phá cho anh em xem chung thì à, mới chuyển qua con lông đao thì ngày nay cũng dạng hôm qua đã thống kim top 3 rồi top 4 hôm nay thì được top 5 chung là hên xui em ơi coi nhớ một đúng rồi anh ơi đúng rồi anh ơi đúng rồi anh ơi trần nguyễn duy khải nha đúng rồi anh ơi à, đây nè khải cho anh em xem đồ từ từ Tam, tam thắng này, tam thắng này, đứng im em soi đồ luôn tam thắng này, đứng im, đứng im. năm phút. Đó anh em được khả sơ đồ xem khả sơ đồ tam thắng cho anh em xem nha. Hôm nay thì khả được à, năm 5 kiến anh anh em. Đây. năm kiến anh. Con long đao năm kiến anh anh em. Đó. 20 cộng năm kiến anh. Một dòng uh, kỹ năng đó là mặt nạ này. Mặt uh, kỹ năng tiếp theo đó là phi phong và càng khôn hai cấp trong người và dòng băng chủ là năm cấp nha em. Đó, chọn gói năm cấp. Và hiện tại thì đồ khả đây. Xếp đồng bang tầm trung. Rồi tới nè, tầm trung. Đó tầm trung rồi áo xương tinh 4921 kim môn phái này mình viễn này server này mình viễn nha đai xương tinh 30 42 40 sinh lực lực một cấp à, giày vụ ảo tóc 41 khăn lôi nói chung giày này thêm được cái chón này nên là đồ nên mang được cái giày này hơn cái chón như là hơn sinh lực một tí cái đao thì cái đang bằng đao kim 20 và 31 25 và 94 phần trăm nón thì à, phòng thủ 25 và 40 trăm bao tay thì à, 23 20 nói chung thì khải thì ờ, hơn 100 500 cho nam và 80 chón cho nam đó nam kỹ năng chung thì con lũng đao tầm này là như thế này là khỏe rồi nam đó hiện tại khả năng lực tay là 8 k 4 nếu mà có con thiếu lâm nếu mà có thiếu lâm nữa thì lực tay khả lên 8 k 8 rồi nam lúc nãy anh em thấy rồi 8 k 8 nếu mà cắn lắc trong tông kim thì lực tay khả có thể lên 9 k lực tay có thể lên 9 k nói chung là chém trong tông kim khá là khác hôm nay thì chém được 166 ờ, mạng khá là ok đó lúc nãy top 1 nhưng quần quần đến giai đoạn thủ sói này nọ là tụt tốt nè không không có điểm nổi tại vì cứ đứng thủ sói chém ít ít mạng quá ghét lại nè rồi anh em xem video thì đừng quên cho khải một like chia sẻ cho anh em ơi và ok bây giờ khải soi tiếp tục sẽ đồ tâm thánh cho anh em xem nha đây khải anh em ơi đây hai sáu kỹ năng này rồi cái này là bảy kỹ năng này đó còn mấy cái này là năm năm đó năm kỹ năng hết nghe chưa năm kỹ năng hết đó. ok À ok anh uh, Bin uh, anh Cubin vừa donate em 100k nha, kèo tống kim. Ok em cảm ơn anh uh, cầm đồ rất nhiều nha. Chúc anh một tối xem live dễ nha anh Bin ơi. Cảm ơn rất nhiều nha. Kiếm đao thủy mua đi bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi Thi ơi. Nói chung đao thủy thì đánh ở ngoài thì cần đao thủy còn đánh tống kim không cần đâu Nguyễn Thi ơi. Đánh tống kim không cần đâu. Đánh tống kim thì khải cầm cánh lách băng sát được rồi. Ok bây giờ